à, anh ấy nhà có dầu không à, nhà có đầu đê chắc là có dầu đấy nhỉ còn còn một ít nữa còn ít đâu còn còn Đấy, chào mừng uh, quý các bạn được kênh video của điện máy cường linh cho chúng tôi đang tiến hành bàn giao uh, máy dầu trâu vàng này cho khách ở đây thì hôm nay anh lấy là con máy dầu này <laughs> đây cho địa chỉ luôn <laughs> à, đấy máy dao tơ vàng này đấy bao gồm à, phay này đây là bộ phay đấy bộ bánh lồng này đây là bộ bánh lồng bộ bừa đấy cái cày này cái là cày lật này đấy và đây là cái bộ bánh bám để à, cày đấy không đủ đấy nhá phay lồng bừa cày và bánh bám hai bên hai cái cái này là hai bên hai cái mỗi một cái mà à. cái này là một bộ Đấy, một bộ nó làm như này. Ờ ờ đúng rồi. Nó, nó chồng lên nhau. Ờ gắn ra một bộ còn cái này là để bánh bám bánh cày đây. Rồi rồi. Rồi, còn này. Cái đây là tấm chắn bùn. Đấy. Hôm Ừ, hôm nào lấy gì em gửi về cho tôi tôi không cần đâu kệ kệ nó chính gọi liên tục hôm nay ngày đẹp nhiều người gọi phết <laughs> đây là con số lắp vào nhỉ đây này <coughs> máy chạy giờ bình này hai lít rưỡi anh một tiếng không phải ba bảy lít thôi chưa hết nửa lít dầu ờ, có thế thôi nó ăn ít dầu lắm tính ra máy này nó tiết kiệm được bao nhiêu cốc bia anh nhỉ <laughs> nặng như này tiết kiệm bao nhiêu cốc bia không, dầu không, giờ 14 hay sao nhỉ một cái điều kiện lớn đấy à? ừ, dầu là 14 14 nghìn lít hay sao thế tiếng nó tiếng nó mất 10 nghìn nhỉ máy máy đề đề con đấy giờ ăn nhiều dầu không nó không làm không tốn đâu không tốn nhưng mà nó nặng nhưng đúng không nó vất <laughs> lắp dàn phay đằng trước này cũng là ở thế này nhưng mà vâng đi lội vùng sâu nó không lấy được cái ừ. ruộng sâu ấy rồi làm con này thì giờ nó nhẹ nhàng hơn nhẹ nhàng nhưng mà ruộng nào cũng đi được đúng rồi làm cái đấy nó phải phù hợp cho cái địa hình thôi rồi thôi mang tiếng là có máy nhưng cũng cũng phải đi đào giả ấy ừ. <coughs> quá thôi chỉ để làm cái này thì quá nhà hôm trước chờ vào làm Ủa, thế này chứ hôm nay có một cháu nhịn đói làm cái ngày vào đâu <laughs> mà tới mới lấy đi được cũng là có số ở dưới Ờ, nhà chú ấy với cả thiếu bảo hành với lại ấy có mà mà xuống mà lấy vâng thì là hôm sau cũng tham khảo trong đêm đấy mình xem qua trên đấy rồi xem trên tivi là số đúng với số đến phiếu bảo hành luôn đúng không của mình so so ông bà của người già hay cẩn thận đấy vâng bảo thi xuống hỏi ông chú ấy xem nào xem điện thoại biết như thế nào ừ. Vâng sau hai số là <laughs> yên muốn mẹ thôi đấy thì về toàn bọn em bọn em đi giao cả mà nói gì khác cái tên cường linh với cả bên thịnh thành gì ừ, không đấy đấy là cùng một công ty là thịnh thành đấy còn điện linh là cửa hàng cường linh là cửa hàng có được là được đơn giản gì đâu nếu nhà nông máy móc là cái gì cũng có vâng <coughs> nhà nông mình phải chấp nhận mình làm thế mới được chứ không Đồ mới cái cái sơn cái thứ nó rít Ừ, cái này ờ, không có sách hướng dẫn nhưng nó dễ dùng ấy chỉ cần ờ, hướng ừ, chỉ cần hướng dẫn qua là biết mà còn ờ, thông tin gì đây là thay dầu thay nhớt thì đây cái này là nhớt nhớt bốn thì đúng <laughs> đúng rồi cái này là nhớt dầu cầu dầu, dầu, dầu cầu dầu số đúng không đúng rồi cũng là dầu giống như dầu đê máy đúng rồi như kiểu máy nổ ấy con này chỗ này là đổ 0,62 lít này nó ghi trên này là 0,65 đây này đấy chai, ờ. kia là... chai kia là 0,8 0,8 thì anh dư một ít đấy còn đây thì ờ, đổ một lít rưỡi vâng đấy thôi <coughs> đấy là cái dây buộc lại đấy chẳng ảnh hưởng gì <coughs> cái này ờ, nó có một cái hướng gió nữa đấy nhỉ nó có cái đen đen ra trong trong này để hướng rõ xuống à, ừ, phụt xuống đất ờ, ừ, đi lúc chưa giờ <laughs> có chả biết lý do như thế nào <coughs> sợ là trục chặt cái này bỏ lơ ờ, lúc uh, nói đi anh em đi cũng sớm nhưng mà do nó có ấy một tí trên đường ấy với là em chờ cái ông ở chỗ thành phố ông lấy một cái máy ép cảm với cái máy ờ, tách hạt ngu nữa chờ ông <laughs> chạy nhà ra ngay chỗ ờ, ấy lâu quá mất thời gian ừ không mà nói chung hẹn hôm nay mang là mang nhưng mà đi trên đường ấy anh không không không nói được nhiều khi cái ngoài ngoài ý muốn vâng bọn em giao ở Vĩnh Phúc mà hẹn ông từ 1 giờ đến 5 giờ chiều bọn em mới tới <laughs> qua các chốt các thứ nó mất thời gian quá bây giờ nó dịch ờ, ừ, giờ dịch chốt kiểm dịch các thứ rất nhiều xong này phụ kiện ốc các thứ này lê các thứ đầy đủ mình trong này cái xong nâu thì nâng càng được lên cái kia ui suốt ngày cuốn như kiểu như bò lên à thế cái, cái cái kia không không không nâng được càng à có nâng nhưng mà hết cỡ có tầm thôi à lúc nào cũng vừa đi cả ngày cứ cùng cùng như ông cụ này thì đâu hết lưng nhỉ nói chung là cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái như như kiểu cái le đỏ đỏ của cái máy máy kia ấy giọt tự nó đá lên đúng không? ừ giọt nó tự nó đá lên không cái này yên tâm ấy. đây okay, nhìn, cái, cái, cái, nhìn nó chắc chắn bữa này là mới làm xong lúc sáng luôn chưa kịp sơn ừ. không cái này dùng yên tâm cái này thì hàn nó chắc chắn đồ phụ kiện theo máy luôn vừa mới làm lúc sáng luôn còn chưa kịp sơn mùa này làm không kịp đi phun ờ, đi chấm thêm vào hàn thêm mà mà ừ. lấy cái này chắc chắn rồi giật giật ờ, máy lên đi ngọc xem đủ dầu sợ hết dầu rồi thôi nói chung như phần này thì mấy cần chuyển côn chắc thứ anh biết rồi đúng không cái này mình mà cảm giác nó trùng cả anh căng cái này lên này lúc nào muốn lùi thì anh à, bóp cái anh về số không anh vào cái này trước này ừ đây nó đơn giản khi mình lùi mình bóp cái này mới tiến ai phải lùi đâu lùi là anh về số mo này đấy, số không là cùng số lùi này đấy rồi anh bắt đầu bóp cái này này anh dập côn xuống nó sẽ chạy đấy còn khi anh thả ra nó dừng đưa lên bắt đầu số một này anh bóp cồn nó chạy còn mình rẽ bên nào thì mình bóp bên đấy <laughs> đấy chuyển hướng <laughs>